Rượu sầu đơn suốt đêm cho quên đi ngày tháng u buồn Rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi ngày một phương Nàng còn hay nhớ trong khi xưa ta đã nói những lời Dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn đến người thôi Nàng sợ ta chỉ tranh bao năm không có ngày trở lại Nàng cần người ở bên trong lo chăm sóc cho ngày mai Ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang giữ lại Tình dùng em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài ngàn vạn bình đau dương cao hướng về phía trước ta chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng đầu đội trời cao trên dâm đất ngào nghe núi sông mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đôi với ta mà một người trú chân trong tim nàng quá xa xa lòng giọt lệ nằm yên không khi nào được rơi xuống đâu mà giờ em thoát theo anh ngu buồn rằng người ta mãi thương hay cũng đã mỗi ngày một phương nàng còn hay nữa trong khi xưa ta đã nói những lần dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn lên người thôi nàng sợ ta chết chính bao năm không có ngày trở lại nàng từng người ở bên trong lo săn sóc cho ngày mà ngày ra đi chiếc khăn lên biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đôi với ta mà một người chú chân trong tim nàng quá sao xa lạ giọt lệ làm im không khi nào được rơi xuống đâu mà giờ em chắc theo anh nên ta đầy hồn đủ sâu sầu sầu nàng suốt đêm cho quên đi ngày tháng u buồn rằng người ta mãi không có nên trở lại nàng cần người ở bên chăm lo sâu sắc cho ngày mai ngày ra đi trước khăn nên trao ta vẫn mang giữ lại tình dùng em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài Dầu sầu đang suốt đêm cho quên đi ngày tháng u buồn rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương nàng còn hay nhớ trong khi xưa ta đã nói những lời dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi nàng sợ ta chiến tranh bao năm không có ngày trở lại nàng cần người ở bên chăm lo chăm sóc cho ngày mai ngày ra đi chiếc khăn lên trao ta vẫn mang giữ lại tình dùng em vẫn